rồi nữa dắt xe các bạn còn nhắm một xe đi ra bao đi đến ra bao đi Ui, rồi, rồi, rồi, rồi. Không đứng trong này thì chắc ăn dạ, dạ, dạ. Ôi, 进来嘞！哎！我们先来两个，五 chướng ơi chướng ơi chướng ơi gỡ gỡ gỡ đi đi dắt xong bên nhà bác bên kia kìa